thì ngay sát với lại mặt tiền đường luôn ngay gần với lại mặt tiền đường uh, cây trâm này thuộc đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 9 nha quý vị và ngay sát bên với lại khu vực công viên Lòng Hoa cũng là chợ Anh Đông Tây và con đường này thì một con đường rộng lên đến khoảng 4 mét này là xe hẻm ờ, xe hơi ờ, bốn chỗ vào rất là dễ dàng và thoải mái nha quý vị thì cũng như là ban đêm thì những các cái hộ dân ở đây thì cũng như là để xe máy thì hơi chật một xíu nha nhưng mà xe hơi bốn chỗ vào được đến tận nhà luôn nha quý vị cũng như là con đường thì cũng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 thì à, anh chị ở à, đây là một cặp nhà và đang có giá bán chỉ với hơn 5 tỷ đồng thôi và còn được gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha quý vị và tiếp đến thì em sẽ mời à, cô chú anh chị khách hàng mình cũng là quý vị và mọi người vào bên trong để tham quan cái nội thất cũng là thiết kế căn nhà nha. Thì hai căn nhà này đã được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi, giống nhau hết rồi. Thì gia đình chúng ta mua căn nào cũng được nha quý vị. Còn nếu như quý anh chị khách hàng chúng ta mua một lúc trong hai căn luôn thì sẽ có giá cực kỳ là tốt và mềm mại nha quý vị.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 vào bên trong của căn nhà mình. Căn nhà mình thì đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương, chỉ với hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi và với một cái diện tích là ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 14 mét và đường sau là nửa hậu là 3 mét 7 nha quý vị. Xây dựng một trệt và hai lầu cũng là tặng full nội thất đầy đủ cho gia đình mình rồi. Nhà này thì uh, gia đình khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách ba Bali về ở thôi, không cần phải sắm sửa này nha quý vị. Với nhà mới đẹp và nằm ngay một sẹc một trục của đường uh, cây châm cũ này thuộc đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà chúng ta thì uh, chỉ cách công viên Lồng Hoa và chợ Hạnh Đông Tây chừng cỡ khoảng 100 m đi bộ mà thôi nha quý vị. Và ngay uh, gần với lại khu vực hãng xe Mercedes và gần với lại khu vực uh, uh, siêu thị MH2 ở trên đường uh, Phan X luôn nha quý vị. Và với vị trí căn nhà chúng ta thì ngay sát bên với lại ủy ban phường cũng như là à, phường 9, phường 8 thì rất là gần nha quý vị và cũng như là khu à, mua sắm và trường học đầy đủ tất cả những các tiện nghi luôn rồi với căn nhà mới đẹp và gia chủ là tặng nội thất đầy đủ cho gia đình mình thì à, đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương một cặp nhà mới à, mua thì à, chỉ việc sách ba ly về ở thôi đấy và bên trong đây là khu vực không gian phòng khách của căn nhà mình này thì sẽ được gia chủ là mua và tặng gia đình chúng ta với một bộ à, sofa kèm theo là những các cái kệ để tivi và hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những các cái viên gạch rồi. Bên trên thì à, chúng ta sẽ có những các cái à, hệ thống đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng nha. Kết hợp với lại trần thạch cao và nhà mình thì được gia chủ thiết kế với hai lớp cửa. Lớp cửa bên trong thì sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly và được gia chủ làm bốn cánh nha quý vị. Đây à, sẽ được gia chủ thiết kế với hai lớp cửa rất là chắc chắn và kiên cố. Sàn thì à, được gia chủ là lót gạch à, bóng kiếng gạch 80 vuông nhân 80 nha. Đấy, rất là đẹp và trang trí cho một căn nhà với à, đầy đủ tất cả những các cái à, tiện nghi và bên trong thì à, được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Với căn nhà thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi và còn thương lượng nha quý vị. Cho những khách hàng nào đang xem và quan tâm cũng là lựa chọn cho mình với những cái sản phẩm tốt cũng như là những căn nhà đẹp và những cái giá hợp lý nha quý vị. Đây thì à, gia đình khách nhà chúng ta đang à, tìm kiếm và mua cho mình một căn nhà với à, nhà hướng đông đông nam thuộc mệnh ai phong thủy là đông tích trạch nha. Và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá là chỉ với giá là 5 tỷ 750 triệu đồng thôi Và còn thương lượng nha quý vị Một căn nhà với diện tích là ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 14 mét Và đường sau nữa hậu 3 mét 7 nha quý vị lại với xây dựng full nội thất rất là đẹp và tuyệt vời lại một trệt hai lầu ba phòng ngủ và ba nhà vệ sinh Có phòng thờ và phòng giặt sân phơi Nhà mình thì à, được gia chủ là tặng à, cho quý vị một à, tủ lạnh gồm hai cánh nha và tủ bếp thì được gia chủ là thiết kế với những các cái chất liệu gỗ ăn cường rất là đẹp và bền nha quý vị khu vực đằng sau đây thì sẽ được gia chủ là mua tặng gia đình chúng ta này với một bộ bàn ghế ăn gồm 4 ghế nha quý vị bên dưới đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh và có khu vực rửa mặt bên ngoài và khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương tại vịn bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng sắt nha quý vị và kết hợp với những các cái hệ thống à, đèn chiếu sáng đèn led nha rất là đẹp luôn và những các cái à, bức tranh bức ảnh và những các cái à, trang trí bên trong của căn nhà mình rất là tuyệt vời nha quý vị thì đang được gia chủ bán với giá chỉ hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi nha anh chị và một sẹc một trục nằm trên trục đường của đường cây châm cũ này thuộc đường Nguyễn Văn Khối nha và nhà mình thì được xây dựng thiết kế là theo phong cách lệch tầng nha quý vị cho nên là không gian phòng ngủ nhà mình khá là rộng luôn Và với nhà thì được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết rồi Đường sau thì ờ, căn nhà chúng ta sẽ có giếng trời để lấy gió và lấy ánh sáng nha quý vị. Khu vực ở đây thì ờ, chúng ta sẽ có giường này cũng như là có tủ và bàn trang điểm và có tặng thêm điều hòa kệ để tivi và có cửa thì ờ, được gia chủ làm những cái chất liệu của cam xe nha quý vị rất là đẹp và rất là bền và chắc chắn nha Đấy, với căn nhà là ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là lên đến 14 mét và đường sau nữa hậu 3 mét 7 và xây dựng một trệt hai lầu xây dựng rất là đẹp luôn và tuyệt vời nha quý vị thì à, những ai đang xem và lựa chọn cũng là quan tâm cho mình một căn nhà vừa ở vừa mở văn phòng công ty kinh doanh về buôn bán hàng online thì căn nhà này rất là tuyệt vời nha quý vị căn nhà của chúng ta thì cách mặt tiền đường à, cây châm cũ này thuộc đường Nguyễn Văn Khối chừng cỡ khoảng 20 mét đi bộ mà thôi rất là gần với mặt tiền luôn nha quý vị thì à, rất phù hợp cho những ai con em chúng ta đang về kinh doanh về cái mặt hàng online thì à, căn nhà này mua để buôn bán về hàng online thì rất là tuyệt vời luôn nha quý vị nhà mới sổ hồng riêng và hai căn xây dựng theo phong cách hiện đại rất là đẹp nha quý anh chị. Vâng thì ở khu vực đằng trước đây chúng ta sẽ có phòng ngủ số 2 và được gia chủ là tặng giường cũng là có tủ và kệ để tivi bản trang điểm nha. Bên trên thì ờ, chúng ta sẽ có hệ thống là ờ, điều hòa và kết hợp với những hệ thống đèn led và có trần thạch cao nha quý vị. Cửa thì được gia chủ làm ờ, những cái chất liệu cửa nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly rất là chắc chắn và bền đẹp. Và bên khu vực ngoài mặt tiền của căn nhà chúng ta thì được gia chủ là thiết kế những các cái chậu cây và với những các cái ờ, cây ờ, xây liêu này và trần thì được gia chủ là ốp ờ, trần gỗ rồi Và có những cái lan can thì được làm bằng sắt nha, rất là chắc chắn và rất là đẹp nha quý vị. Khu vực bên ngoài ban công thì cũng khá là rộng, khoảng tầm cỡ 1 mét nha. Đấy, một cặp nhà phố xây dựng mới và đẹp. Thiết kế rất là tuyệt vời như quý vị Thì những ai đang xem và theo dõi cũng là quan tâm đến à, hai căn ở trên à, khu vực à, địa bàn của quận Gò Vấp và với nhà xe mới và sổ hồng riêng và với giá hơn 5 tỷ đồng một xíu quan tâm đến thì liên hệ ngay bên kênh nhà đất Việt em để đi xem nha quý vị. Và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ có cái phòng ngủ số 3 này. Đấy, có tặng giường luôn, full nội thất luôn nha quý vị. Và có um, à, khu vực phơi đồ, phòng giặt, sân phơi. Đấy, khu vực à, đầy đủ hết nha. Ban công gần trước và phòng thờ. Nhà mình thì ba phòng ngủ và ba nhà vệ sinh. Khá là rộng luôn nha quý vị.